Ra đây hung thủ vụ án Hạt Tiên Mời đại nhân Hắn ta là tụng sư của Đoạn Lam Đại lý tự mời hắn đến hỗ trợ phá án Để hắn vào đi Dân Ta Đoàn công tử Huynh thật là thần tốc Tôi hai chân các cô sáu dân Lần này tôi ra ngoài Sao cũng phải cho tôi một con lừa chứ Bớt nói năng ngọt sớt với ta đi Phá án trước đi Trúc Nguyệt muội đi xem xung quanh có chứng cứ gì không Nghe nói lần này, người chết là con gái nhỏ của chủ quản lễ bộ. Xem ra việc đoạn mổ tôi cần làm nhiều hơn gấp đôi rồi. Vụ án này nếu như phá xong, thế nào cũng nên cho tôi một ít công chứ. <laughs> Thời gian phá án, dùng cái này làm tiền công. Thế nào? Người mà sẽ có lúc chết Ta thấy đại lý tự của các cô là Diêm La Dương Cái bàn nhỏ của đoạn mổ ta sớm muộn cũng gãy ở đây à? Ta vẫn nên trả lại cho cô <laughs> Ta không cần Tinh Nhi à Tinh Nhi Phụ nhân Tinh Nhi à Sao lại như vậy chứ Tinh Nhi à Tinh Nhi của ta Tinh Nhi à 我的青儿啊！Sao con lại như vậy chứ Tinh Nhi à Phu nhân Nào Phu nhân Âu Dương Đại Nhân Bọn họ chắc chắn sẽ tìm ra hung thủ Báo thù cho Tinh Nhi của chúng ta Có cao kiến gì không Cô dao này không phải nguyên nhân chí mạng Miệng vết thương không có vết tích máu chảy ra Đau được cắm sau khi chết Là sau khi chết mới đâm lên trên Đáng tiếc Quần mắt của cô ta lởm sâu Con ngươi lồi ra Dành tay hiện lên vệt đen Đúng Chuyện phòng thay quá độ khô khan mà chết Đúng là chuyện phòng theo quá độ Khô khan mà chết Đoạn Lam Phán có thể nghiêm túc không Ta vừa mới phát hiện Hạt tiên ừ. Ta từng đọc quá đạo hạt tiên, hồ sơ gây án của 10 năm trước. Quái đạo hạt tiên trước khi gây án sẽ gửi đến một bài thơ, đáp án hoặc là người hắn muốn giết, hoặc là đồ hắn muốn trộm, cũng có thể là thời gian hắn hành động. Hoàn toàn dựa vào sở thích của một người mà quyết định. Trong vòng 10 năm, Hạc Tiên gây ra hơn 10 vụ án chưa từng thất thủ. Khi hắn giết người, sẽ lấy dao găm điêu khắc chữ Hạc Tiên đâm vào trước ngực người chết. Hắn hành sự rất bí hiểm Quan phủ địa phương đều không có cách bắt hắn lại Âu Dương Đại nhân, Thư Cung quyển tinh chết Tên con gái của chủ quản lễ bộ Là cung quyển tinh Đúng vậy Hình bộ đã xa hạn 7 ngày Phải phá được án Nhưng chuyện này xảy ra ở lễ bộ Hoàng thượng bà biết sợ rằng sẽ nổi trận lôi đình Chúng ta chỉ có thời gian 5 ngày Trong vòng 5 ngày không phá được án E rằng đêm dài lắm mộng Đại nhân không có gì đáng nghi Được Chuẩn bị ba con người qua đây Rõ Chuyện này vẫn phải điều tra cẩn thận Trúc Nguyệt Vào trong thành hỏi khắc chương sư phụ xem bọn họ có khắc qua con ấn của hạt tiên Hoặc là dao găm bằng gan tên Sẩu Sau đó đi kiểm tra lại tất cả những người có quan hệ mật thiết với cung gia Đặc biệt là phải điều tra người đọc sách trên 30 tuổi Rõ Nếu như là hạt tiên gây án Chỉ là tuổi tác không đúng Dựa vào bản lĩnh cược một trận đi Tôi cược tuổi tác Cược cái gì Cược cái gì? Cô nói xem cược cái gì? Quynh nói cược cái gì? Quynh nói cược cái gì thì là cái đó. Được rồi, được rồi. Cược gì cũng được. Chỉ cần tìm thấy manh mối phá án, thế nào cũng được. Đại dân lên ngựa đi. Không phải Quynh nói Quynh thiếu bốn chân sau. Mời. <laughs> Cái này... <laughs> Cái này... Ha ha ha! Chợ Chợ Tại hạ thường bối toán Bối một quẻ đi Bối một quẻ đi Không bối Danh tránh ra nào tránh ra Tránh ra đi Bối một quẻ đi Danh tránh ra Tránh ra đi Công tử vẻ mặt hôm nay kỳ lạ Chắc chắn của đại hung Phí lời Ta vì tránh ngươi mà ngã trên mặt đất không phải là quả mà là phúc sao. Quả hơn vẫn còn ở đằng sau cơ. Một văn bạc, ngươi gặp dữ quá lành. Ta hỏi ngươi, thiên và thủy di hành, đằng sau là cái gì? Đằng sau chẳng có gì hết, thiên và thủy di hành, đằng sau là cái gì? Cái này, cái này đơn giản. Thiên và thủy di hành, tụng quân tử. Quân tử, quân... Quân Quân tử mưu kế làm việc Dễ bị đoán ra mà còn dám ra ngoài lừa người Qua đây qua đây Ngửi đi Đại nhân Đại nhân tha mạng Đại nhân tha mạng Tiểu nhân không dám Tiểu nhân không dám Đứng lên đứng lên đi Câu thiên thủy di hành Ta không thể dạy ngươi không công được đúng không Nếu ngươi đã là người đoán số Mỗi ngày đi khắp hang cùng ngõ hẻm Ngươi nghe ngóng người cho ta một người đi Qua đây Ngươi nghe ngóng cho ta một người Đại nhân ngài cứ nói Ngươi đã nghe qua hạt tiên chưa Đại nhân người nghe ngóng ân công của tiểu nhân làm gì Ân công à có ơn với ngươi nói ra nghe xem Chuyện này nói ra rất dài Mùa xuân 15 năm trước Có người tham quan giữa đường Đại nhân à tiểu nhân không nói người Tiểu nhân đó là bọn tham quan giữa đường kia Bọn tiểu nhân bị cướp sạch sẽ Hạt tiên đêm đó xông vào nha môn quyện Kho bạc, kho lương thực trộm một lần Sau đó phát tiền, phát đồ ăn cho mỗi nhà mỗi hộ Cứu sống bao nhiêu mạng người Tiểu nhân mới có phúc phận Bây giờ đứng trước mặt đại nhân nói chuyện Được rồi, nói như vậy Hạt tiên là một kẻ trộm rồi Có từng gặp qua người này không? Không được gặp mặt ưng công Là việc tiếc nuối nhất cả đời này của tiểu nhân Ngươi nói lại một lần nữa Không thể gặp mặt ân công Vẫn luôn là việc tiếc nuối nhất trong đời này của tiểu nhân Khẩu âm của ngươi nghe có vẻ ngươi là người Lam Điền Đại nhân, bái phục, bái phục Ngài thực sự là người giàu Nam ra Bắc hiểu biết sâu rộng Ngài là người đã thấy qua cảnh đời Lam Điền Đại nhân, ngài xem Ôi mẹ ơi Lam Điền Hà Tiên là người Lam Điền Thấy qua cái này chưa Chưa Ta cảm thấy hung thủ giết người này rất có khí thế Con rể của cung gia giang tế của Tây Hạ Các người sẽ không nói với tôi Hạ Tiên là người giả nam chứ Không sai nữ giả nam là một cách nói Có điều vẫn còn một cách nói khác Chính là tình địch của tiểu thư cung phủ Thuê người hại cô ta Hạt tiên Từng gặp cái này chưa Chưa Nếu như biết ai đến để khắc cái này Lập tức thông báo cho tôi Công tử về rồi Trong nhà có khách sao Sao công tử biết Cậu ba ngày chưa tắm Cả người đều là mùi mồ dạ vâng, hôi dạ vâng. Mùi thơm này ở đâu tới Đuổi đi đi dạ Hôm nay vâng. không tiếp khách Thần kỳ quá Đoạn tụng sư Đoạn tụng sư Tiểu nữ tử không mời mà đến Mong đoạn tụng sư chủ trì công đạo Vào trong rồi nói tiếp dân Phu nhân vừa nói muốn tôi giúp người chủ trì công đạo Không biết là công đạo gì Nói ra thì hổ thẹn Mấy đêm nay ta luôn nghe thấy tiếng chim kêu kỳ lạ Không lâu lại cảm thấy có một nữ tử Lén lút vào phòng ngủ mây mưa với tướng công của ta Ta xông vào phòng tìm lại không thấy người Chất vấn chàng Nhưng chàng không nhận còn vu cáo ngược ta không chung thủy Nghe nói đoạn công tử trừ hại cho dân Cứu tế dân khổ đã lâu Vẫn mong đoạn công tử làm chủ cho ta thực sự không nhận ra phu nhân là người nghèo Tài hạ đã đồng ý với tổ tiên Nhật chi giáo của tổ tiên là không giận vụ án phong quá Dương phu nhân Cô vẫn nên mời cao nhân khác đi Dư phu nhân vừa mới nói Ban đêm nghe thấy tiếng kỳ lạ gì đó Âm thanh sắc bén, mát lạnh Giống như chim Chim, loại chim này kêu lên có giống Tiếng kêu của hạt không? Hạt Đúng, chính là âm thanh của hạt Đoàn công tử thật thần thông Phu nhân, tôn phụ có phải là quan gia không? Đúng vậy Phu quân là quan giám sát quân khí thuộc vào lục phẩm. Có phải đoạn công tử sợ dính vào quan trường à? đen tối, không dám tiếp tay? <laughs> Tổ tiên có đức, lần sau không làm nữa. Người nghèo một quả trứng, người giàu 12 lạng bạc. Cảm ơn công tử. Đoạn mổ vẫn còn một chuyện riêng tư mua son phấn cho người phu nhân. Hình như không phải là của dùng Trung Nguyên. Chiếc phu tặng ta Sao đoạn công tử lại hỏi vấn đề này Đoạn mộ cũng có chút hiểu biết về son phấn Chỉ là không biết mùi hương trên người phu nhân là Ngửi thì thấy rất đặc biệt Rất nhẹ nhàng Nhẹ thôi Rõ ràng là đến Bắc Giang Sao cậu chuột dạ hơn cả đôi giang phu dâm phụ được kinh động đến bọn họ Nam nhân kia là ai Chính là Triết Phu Chúng ta qua đó Sao muộn vậy rồi mới tới Sớm lắm rồi Lẽ nào muốn Di Phu dứt những chuyện chưa làm xong Ngươi là ai Phu nhân đừng sợ Phu nhân Ta là Đoạn Lam Người của Đại Lý tử Ta phụng lệnh của Dương Phu Nhân đến đây phá án Dương Phu Nhân Ta chính là Dương Phu Nhân Dương Phu Nhân Đoạn Tụng Sư Cô là Dương Phu Nhân Vậy trên giường là Dương chủ bộ Phu nhân Phu nhân à Phu nhân, phu nhân là bị Chết rồi, tôi chết rồi Phu nhân Ta Phu nhân nghe thấy không Phu nhân có trong đó không Tiểu nhân sẽ phá cửa xông vào đó Phu nhân Phu nhân à, phu nhân Phu nhân à, phu nhân Phu nhân chuyện này có nguy cơ khác Người nghe thấy không chắc chắn người hại ta và phu nhân Phu nhân à Nếu lúc này để người khác đi vào Ta và phu nhân nhảy xong Hoàng Hà cũng không sửa hết tội Phu nhân xảy ra chuyện gì đó Ta không sao Ta nằm mơ thấy ác mộng thôi Ngươi lui xuống trước đi Dân Phu nhân Đi theo ta Phu nhân cẩn thận xem đi Thực sự không quen sao Chưa từng gặp Phi lễ chớ trách Phi lễ chớ trách Phi lễ chớ trách Hai câu thơ này có nghĩa là Hồng tụ thiêm hương Hồng tụ thiêm hương Hồng tụ, hồng tụ là cái gì? Hồng tụ là cái gì? Hồng tụ cô nương Nghe đồn trên người người này có một mùi hương kỳ lạ Khiến người khác sau khi ngửi sẽ có cảm giác mê ly Hồng tụ cô nương lợi dụng quân lạ này Trở thành người đứng đầu ôn nhu Người đứng đầu ôn nhu hương à Tại sao cô ta lại phải nói dối dẫn dụ người đến đây Điều tra tướng công của ta Bây giờ Lẽ nào cô ta đã sớm biết Hạc Tiên muốn đến giết Dương chủ bộ Cũng biết tôi tiếp nhận vụ án này Chúng ta đều là đạo của Hạc Tiên Thủ đoạn bị ủi như vậy Còn dám tự xưng mình là nghĩa hiệp Đạo đại nhân, ngài đang nói gì vậy Ý của tôi là, Hồng Tụ Cô Nương tại sao phải giấu thân phận của mình? Cô và Dương Chủ Bộ giống nghĩa là phu thê chính quy, tại sao phải giấu hạ nhân để dụng trộm? Triết phu... Triết phu... Dũng dĩ làm việc ở doanh trại binh lính phía đông kinh thành Không nên quay về Nhưng chàng ấy nói Chàng nóng lòng nhớ vợ Vì vậy Mới nhân cơ hội đêm đến lén lút về thăm ta Khi trời sáng sẽ rời đi Nhưng không thể ngờ Không ngờ gì vậy mà mất mạng Phu nhân Ai đó Nửa đêm rồi ai vậy Chúng tôi là đại lý tự phụng mệnh đến điều tra Sao bọn họ đến rồi Phu nhân bây giờ làm sao đây Tôi phải trốn đi Không được giấu hồng tụ đi trước Giấu ở đâu bây giờ Có chuyện gì Có gì để chứng minh không Tìm đại nhân và các người nói chuyện Chủ nhân nhà chúng tôi không ở nhà Hai vị có việc gì thì ngày mai lại đến Bên này bên này Ở bên này Nhanh ra đi Nhanh đi ra đi Nhanh đi ra đi mà Phu nhân nhà ngươi có nhà không Trời đã tối rồi phu nhân nhà ta đã ngủ Hai vị không tiện vào trong Ở nhà thì tốt Phu nhân nhà ta đã ngủ rồi Các người không thể vào trong Hai vị đại nhân Không phải tiểu nhân làm khó hai vị Phu nhân nhà tiểu nhân thực sự ngủ rồi Không tiện vào trong Đều là nữ tử Ngươi sợ cái gì Sao các người không chịu nói lý lẽ vậy Nhanh nhanh nhanh Nằm lên giường đắp chăn đi Không thể vào trong Không thể vào trong Đoạn Lam Ưu Dương đại nhân Qua đại nhân Phu nhân Lui xuống đi Dân phu nhân còn nói là đã ngủ rồi Quá ra là đoạn lam ở đây à Trần Đại nhân vừa nhận được thư của Hạc Tiên Bảo chúng tôi lập tức qua đây Không ngờ hai chân của huynh là còn nhanh hơn cả ngựa Bốn chân của chúng tôi Qua đại nhân, Âu Dương đại nhân cưỡi ngựa đi là Dương Quang Đạo Đoàn bố ta là hai chân đi qua cầu gỗ Khác nhau ở việc đi đường nào Dư chủ bộ đâu Hắn ta đi đâu rồi Chí phu Dư chủ bộ hôm nay đóng quân ở doanh trại binh lính phía đông kinh thành Đại lý tự phải biết chứ Chúng tôi vừa nhận được thư liền qua đây Cô chưa có thời gian hỏi hắn đi đâu Ô Dương Đại Dân Hôm nay có thu hoạch gì Không có Âu Dương Đại nhân thực sự đi đường Dương Quan Đạo Vậy tại sao đi trước mà lại đến sau chứ Xin hỏi đoạn Đại Nhân Hôm nay đã điều tra được cái gì Đoạn mổ bất tài Có điều hôm nay đã điều tra được 15 năm trước Hạc Tiên có gây án ở Lam Điền Tính đến nay chắc đã hơn 40 tuổi rồi Khác với suy đoán trước đó của Âu Dương Đại Nhân Vì vậy trận này không biết có tính tiểu sinh thắng rồi không Dội cái gì Đợi sau khi ta điều tra rõ Đương nhiên sẽ tính là ngươi thắng Thời gian dài quá rồi, chi bằng chúng ta cùng nhau đi. Chia ra tìm manh mối của hạt tiên, ai đến trước người đó được, không gây cản trở nhau. Nếu như qua đại nhân và Âu Dương đại nhân muốn tìm hiểu tình hình của Dương Phu Nhân, tiểu sinh bằng lòng nói cho hai người nghe. Trúc Nguyệt, chúng ta đi Đến doanh trại binh lính ở phía đông Kinh Thành Đi thật sao Trong phủ vẫn còn manh mối đó Manh mối ở trong phủ Mời đoạn đại nhân cưng nhắc cho kỹ Không tiễn Đoàn tụng sự Đi thế nào Trong nhà tôi vẫn còn mấy phòng trống Đại lý tự ngày mai sẽ phát hiện Nhất định sẽ đào ba tấc đất ở trước phủ lên Trước mắt chỉ có thể giấu thi thể Ở trong nhà đoạn mộ mới là nơi an toàn nhất Hạc Tiên muốn du quan cho tôi Tôi sẽ khiến hắn biết hai chữ Hối hận giết như thế nào Cô yên tâm đi Trong vòng ba ngày Đoàn mộ chắc chắn sẽ phá được án Trả lại sự trong sạch cho cô và ta Đi nhanh đi hay cho câu mất tích Thuộc hạ bất tài Mong đại nhân trách tội Người nói một lượt tình hình hôm qua xem Rõ Đêm qua chúng tại hạ đuổi đến doanh trại phía đông Dư chú bộ đã mất tích rồi Tại hạ nghe binh sĩ tuần tra nói Lần cuối cùng nhìn thấy hắn ta là ở giờ thân Ngoài ra Người của Dương chủ bộ đã không còn ở doanh trại Vì vậy thuộc hạ đoán chắc hắn cưỡi ngựa xuất thành rồi tự ý xuất trại Các người lập tức đến Dương Gia một chuyến Xem hắn có về nhà không Rõ Các người Đại nhân Đến rồi à Ba người các ngươi Điều tra được tình báo gì Ta nói trước Ta nói Ta không nói Đại nhân Đêm qua tầm giờ dậu, trong con đường nhỏ ở thành đông, ta nhìn thấy tên què họ Dương gặp mặt với một người cưỡi ngựa Hồng Tông. Đại nhân, đại nhân đúng, người cô ta cũng điều tra được. Nghe nói người này toàn thân thanh y, 30 tuổi trở lên, cưỡi ngựa rất nhanh, đuổi cũng không đuổi được. Ta còn biết, nghe nói cô nương hồng tụ của ôn nhu nương gần đây mất tích rồi. Cầm lấy, đa tạ đại nhân. Đa tạ đại nhân Đi thôi Đại nhân Của ta đâu Hồng tụ mất tích Không liên quan gì đến vụ án của ta Có liên quan Tiểu điện tử của ung du hương nói với ta Vụ án của hạt tiên vừa mới xuất hiện Hồng tụ cô nương đột nhiên nói có chuyện Không tiếp khách Thần thần bí bí Không biết là đi tìm ai Đến bây giờ vẫn chưa về Cái này còn tạm được Quay qua Công tử nhà các người làm thế nào mà Ngọc Thụ Lâm Phong thế này Công tử nhà ta vốn dĩ rất đẹp trai Thêm vào kỹ thuật trang điểm à. của ta Không phải là trang điểm xinh đẹp hay sao Sai rồi Không phải là trang điểm xinh đẹp Nên là ông bướm Đúng đúng đúng là ông bướm Công tử vốn dĩ là ông bướm <laughs> Công tử à Có cần ta đi mua cho công tử một chút Đồ mà nữ tử thích không à. Học tính xấu Ôn nhu hương Đến rồi à công tử Công tử Đúng đúng Chút nữa qua đây uống rượu cùng tôi Xin mời vào trong Mời vào trong Xin mời vào trong Vào đi công tử Hôm nay để ta hầu hạ công tử đoạt công tử cơn gió nào thổi ngài đến đây vậy Hồng cô nương Tiểu Hồng ta đi tiếp khách trước đi Hồng cô lần này tôi đến để thăm hỏi Hồng tụ cô nương Hồng tụ cô nương bị bệnh mấy ngày nay Không thể tiếp khách Vậy ta có thể đến phòng Hồng tụ cô nương ngồi một lúc không cái này không tiện lắm Tiện chưa Bye-bye. Sao cô lại ở đây Đến thanh lâu đương nhiên là Cô ở đây làm gì Ta đang điều tra vụ án Đại nhân thực thần tốc Trận này coi như đại nhân thắng rồi Nhận thua nhanh vậy Lần này huynh đến trước Không giống phong cách của huynh Tiểu sinh đêm qua đã mạo phạm, vẫn mong đại nhân độ lượng, không cần giải thích. Gặp dịp thì chơi mà thôi. Cô hiểu mà. Đêm qua huynh cùng Dương Phu Dương ở trong bộ dạng kia Ta nghĩ ta không cần nói nhiều nữa Nhưng đoạn Lam huynh đang điều tra án cho đại lý tự Đừng làm mất mặt đại lý tự Cô tưởng ta Nhưng ta Ta Ta Viết cái gì đó Nụ toái dạ qua chi trịch lan tiền Thỉnh lan kim dạ bạn qua miên Tài tống quân khứ hữu phán hồi Đa tình tự cũ không tự linh Lập dị dương đại nhân Mau bắt người lại Đại hiệp tha mạng tha mạng Xin tha mạng Người muốn làm gì Bỏ kiếm xuống Bỏ kiếm xuống đi Bỏ kiếm xuống đi Sao cô thích gây phiền phức vậy Ta không phải đang giúp cô sao Đại nhân, đã điều tra được manh mối chưa? Thuộc hạ đã tra được một ít dấu vết, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Cung đại nhân đã dục mấy hôm nay, ta lo lắng lại không có tiến triển. Ông ta sẽ đem vụ án này báo lên hình bộ. Đến lúc đó, khó mà kết thúc. Đừng quên, thời hạn của các ngươi chỉ còn 3 ngày, 2 ngày. Cái gì? Trường đại nhân, trong vòng 2 ngày, Đoàn mũ nhất định sẽ phá được án Đoàn Lam Được Ngươi đừng lại làm ta thất vọng đấy Đại nhân Đại nhân Phiêu kỵ phủ tướng quân sai người gửi đến một bức thư Lại là đố chữ Hậu nghệ đồng cung trưởng Hồn lý lạc xích dương Trương thị Nhất tiễn định buôn quỷ Dạng trượng dư thốn quan Đây là Giờ thân Giờ thân là thời gian hắn hành động Bây giờ là giờ nào Giờ thân đã đến Cái tên điên cuồng này Phiêu kỵ tướng quân Trương Phương là quan lớn nhất phẩm của triều đình Mà hắn dám Lần này chắc chắn kinh động tới thánh thượng Mấy người nhanh chóng nhất định phải bắt được hạt tiên về quy án Bằng không ít người và ta đợi bị cắt chết đi Rõ Trương đại nhân Cái vị chính là phủ đầu của đại lý tự sao Mời ngồi Trương đại nhân xin hỏi bây giờ phu nhân thế nào Phu nhân của ta Nàng ấy đang ở sân sau mài rìu Đợi hắn qua Chúng ta đi Phi bộ đại nhân quả nhiên là danh bất hư truyền Phi bộ đại nhân không cần Phi bộ đại nhân không cần lo lắng Phủ tướng quân phiêu kỵ ta Đâu phải nơi hạt tiên muốn vào là vào được Năm đó khi lão nương cùng tướng công xuất chinh Tên hạt tiên đó còn không biết đang nghịch bùn đất ở đâu Thật thơm Trương phu nhân Ám khí không có mắt Cô đợi trong phòng đi Vị này là thường công tử Thường Mịch Xuân Vị này là Tiểu mẫu là Đoạn Lam Đoạn công tử hân hạnh được gặp Có thích khách Tôi đi rồi về Đi theo ta Bảo vệ phu nhân Phòng của phu nhân Không phải là ở bên này sao Điều hổ ly sơn không hay Sao lại không có thị vệ Ta cũng không biết Vậy chúng ta vào xem xem Huynh không sao chứ Ta cảm thấy có chút Công tử Công tử à ta thật nóng Cô là Trương Phu Nhân đúng không Ta đợi ngươi lâu lắm rồi Trương Phu Nhân sai rồi sai rồi Ta không phải Trương Tướng Quân Sai rồi ở bên kia Trang phu nhân, Thì bên kia xem có không Bên ngoài có người Quần áo Quần áo quần áo người nói xem công phu của trương tướng quân thế nào Quỳnh nói ngày ấy có thể bắt được thích khách không Ta cảm thấy lấy công phu của trương tướng quân mà nói Nhất định có thể bắt thích khách về chịu tội Trương tướng quân Trường Tướng Quân đã bắt được hung thủ chưa? Chưa đối phương chạy quá nhanh để hắn chạy mất rồi. Đó là nam hay nữ ngài có biết không? Là nữ thì có xuống tay với phu nhân ta không? Thường công tử căng thẳng quá sao Sợ là thường mổ quan tâm quá loạn Phu nhân đâu Phu nhân vừa mới chịu chút kinh sợ Bây giờ vừa mới ngủ Ngủ rồi Trương Huynh Ta thấy Phủ tướng quân canh phòng nghiêm như vậy Kẻ trộm sẽ không đến nữa đâu Ta còn có chút việc Ta cũng cáo từ trước Ta dạo dương đại nhân qua đại nhân cũng có chút việc Ta cũng cáo từ đây Trương tướng quân Đại lý tự ta vẫn còn việc Ta đi trước đây Thường Bạch Xuân chính là hắc y của ôn nhu hương Hơn nữa quan hệ với thích khách hôm nay không bình thường Trúc Nguyệt Rõ Thời tiết hành khô Cẩn thận cháy nhà Thời tiết hành khô Cẩn thận cháy nhà Thời tiết hanh khô, cẩn thận cháy nhà. sau này không được cho phép đi tìm Dương phu nhân. Quynh là của ta Phi tuyết à Phi tuyết Phi tuyết à Đoạn Lam Ngồi lên nào Quynh gọi ta là cái gì Phi tuyết Quynh Sao Quynh lại ở đây Ta không ở đây thì ở đâu Huynh làm gì ta rồi Cô nói cái gì với tôi thì tôi làm cái đó Ta bảo Huynh làm gì Định quịch nợ sao Vừa nãy còn nói với ta Sau này không được đi tìm Dương Phu Nhân Nói ta là của muội Không thể nào Ta Ta thực sự nói như vậy sao Đúng đó Vậy chúng ta chính là như vậy Sao có thể như vậy được Rõ ràng muốn nói ta không được đi tìm Dương phu nhân Nhưng giờ lại định quịch Danh tiếng của đoạn mổ ta Ta còn chưa lấy vợ Chưa có tầm thề tứ thiếp Sau này ta làm sao có thể thư kiện người ta đây Đoạn Lam Ta muốn giết huynh Ta là của muội đoàn Lam ơi đoàn Lam Ngươi thực sự là một chính nhân quân tử <laughs> Ngu ngốc Đại nhân à, Qua đại nhân Thế nào rồi Thường Bình Xuân vẫn chưa về nhà Hắn đi đâu Ta làm mất dép rồi Hình như hắn phát hiện ta theo dõi hắn Vì vậy hắn lại quay lại chợ đêm Nhưng theo đường ban đầu hắn đi Phía trước chỉ có hai con đường Hai con đường nào Một đường là hướng nam ra khỏi thành Một là hướng đông hướng về nhà Dương chủ bộ Dương gia May mà lần này Dương Phu Nhân không sao Chúng ta vẫn còn một ít cơ hội Đại nhân lo lắng rồi Vụ án đã có manh mối Chúng tài hạ đã khóa chặt một mục tiêu Ai? Thường Bạch Xuân, con trai của Thường Thái Người này có mối quan hệ qua lại với Hồng Tụ và Trương Tướng Quân Đêm qua hắn lại âm thầm đến phủ Dương Chủ Bộ Hành tung rất đáng nghi Thường Bạch Xuân, con trai Thường Thái Thường Thái có điều trên người này còn có rất nhiều điểm nghi vấn Không phải sao Đoàn công tử trước đây còn nói Hạc Tiên tầm hơn 40 tuổi Nhưng Thường Mịch Xuân chỉ có gần 30 Hay là mời Âu Dương Đại Nhân mời người này về đây Hỏi một chút là biết Về huynh Đoàn mộ muốn đến Dương chủ bộ hỏi chuyện Vẫn mong Âu Dương Đại Nhân ân chuẩn Đại nhân Chúng ta hạ cáo từ trước Trúc Nguyệt Chúng ta đi Đại nhân cáo từ Phu nhân, đoàn đại nhân đến rồi Đoàn đại nhân, Dương phu nhân Có phải đoàn đại nhân điều tra được gì không? Ờ. Ngươi lưu xuống trước đi Dân phu nhân Đồng muốn điều tra được một người có liên quan lớn, có liên quan lớn đến vụ. Vì vậy hôm nay đặc biệt đến đây tìm chứng cứ. Là ai? Phụ nhân có quen Tuân không? Không thể nào. Tuyệt đối không phải hắn. Phu nhân tại sao lại chắc chắn như vậy? Thường công tử, thường công tử trái tim nhân hậu sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. <laughs> Như phu nhân, tục ngữ có câu biết mặt biết người, không biết lòng. Thường công tử và phu quân ta là đồng hương người Lam Điền Hai người từ nhỏ đã là bạn bè Năm năm trước cùng nhau đến Trường An Giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau Thưa hỏi kiểu người này sao có thể ra tay với phu quân ta Đồng mối điều tra được Thường Mịch Xuân có quan hệ mật thiết với Hồng Tụ Cô Nương Phu nhân có biết Ba năm trước, Thường Công Tử thi trượt Từ đó thất bại hoàn toàn Thường xuyên đến Thanh Lâu ca hát Hồng tụ là cô nương ở thành Lâu Sợ rằng sớm đã quen biết Phu nhân còn có tên gọi khác là Niệm Hoa Tên mụ mà thôi Sớm đã không dùng nữa Nộ toái chi trịch lam tiền Thỉnh lan chim dạ ban qua miên Xem ra phu nhân thực sự rất tin tưởng thường mịch xuân

Đồng mẫu đa tạo phu nhân giải đáp thắc mắc Đội phi bổ đại nhân mời Thiền Bịch Xuân Thẩm vấn liền biết chân tướng Lấy độc trị độc Nếu như hắn trong sạch nhất định sẽ cho hắn một công đạo Cáo tự Niệm qua Đi đi Dân Hạ Quynh Thất kính rồi <laughs> Ta đoán giết người ở phủ phụng kỵ tướng quân Là một <laughs> hạt tiên khác đúng không Người thiên hạ biết hạt tiên Là không biết hạt tiên không chỉ có một Hơn nữa Không biết Dương Phủ cũng có một hạt tiên Hơn nữa có quan hệ rất thân với ngươi Ngươi không thừa nhận cũng không sao Ta đã có chứng cứ rồi Thêm một người cũng chẳng nhiều Thiếu một người cũng chẳng ít Chuyện này không liên quan gì tới niệm qua Chuyện này ta đã sớm biết rồi Còn cần ngươi nói sao Hạc Tiên là sư phụ của ta Ta học tất cả bản lĩnh của ông ấy Là ta giả danh danh nghĩa của ông ấy làm sát người vô tội Xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi Thứ nhất, ở cung gia ngươi dùng mê hương khí mê hương ngắm vào người cung quyển tinh Quên mất dọn sạch tàn hương ở trong lư hương Thứ hai vết thương trên tay ngươi Bị lộ khi giằng co với trương phu nhân Không cẩn thận để lộ Thứ ba thơ của ngươi Thực sự là trò chơi đoán chữ Không hề có độ khó nào đối với ta Xem ra ta sơ ý rồi Ta đánh giá thấp ngươi <laughs> Thật ra đã ngục được cung Nguyễn Tinh Là huân hương Ngươi <laughs> Ta đoán mỗi lần ngươi xuất hiện ở hiện trường vụ án Thật ra là sớm muốn biết là ai đang mạo phạm hạt tiên sau đó ngươi biết người đó quá ra là người phụ nữ ngươi yêu nhất Ngươi vì bảo vệ người phụ nữ này một lần lại một lần dung túng cô ta giết người Sau đó khi Hồng Tụ tìm đến ta ngươi là không tiếc hy sinh Hồng Tụ Hồng Tụ đáng thương nhất kiến chung tình với ngươi Các ngươi tự hỏi ngươi xứng như cô ta không nhưng có một điều ta vẫn chưa hiểu Nhưng phu nhân hôm đó đặc biệt tha cho ta Là bởi vì muốn ta điều tra một người mà cô ta muốn điều tra nhưng sao điều tra qua Điều tra lại là ngươi Cái gì ta cũng nhận rồi Ngươi còn hỏi mấy cái này làm gì Anh hùng Tất cả mọi việc đều một mình gánh vác Nhưng đoàn mổ ta tin tưởng lời ngươi như vậy Vậy chi bằng ta về quê cưỡi lừa cho xong Điều này không liên quan gì tới niệm qua Một mình ta làm một mình ta chịu Hôm nay như Phu Nhân đặc biệt bảo vệ ngươi Lúc này không phải ta trở thành cừu chịu tội thay sao Sao vụ này ta lại không nghĩ đến chứ Ta biết rồi <laughs> Đoạn Lam Chuyện này không liên quan đến niệm qua Đoạn Lam quay lại đây <laughs> Làm rất tốt Đợi vụ án kết thúc Hai người đều có thưởng <laughs> Đa tạ đại nhân Đại nhân Phu nhân của Dương chủ bộ cầu kiến Tham kiến đại nhân Dương phu nhân Đại nhân Thực thiếp thực sự lo lắng vì vậy mới đến hỏi tin tức của Chuyết Phu có manh mối chưa Vụ án đã có tiến triển Rất nhanh sẽ biết được tung tích của tướng công cô Đa tạ đại nhân Xin hỏi đại nhân Đoàn phi bổ đang ở đâu Ta phải đa tạ huynh ấy thật tốt Đoạn phi bổ Đại nhân Là đoạn lam à. Đêm đó là đoạn tri bổ đến phủ tôi đầu tiên Nói với thần thiếp Tin tức Chuyết Phu xảy ra chuyện Còn hỏi tất cả quá trình của Chuyết Phu Ta nghĩ Sau đó chắc chắn là huynh ấy vẫn luôn sắp xếp giúp đỡ Đoạn Lam làm sao biết Dương phủ Bộ xảy ra chuyện Không phải đại nhân thông báo cho hắn sao Ta không thông báo cho hắn Đại nhân, Phụng kỳ tướng quân sai người gửi thư Trương phu nhân bị giết rồi Nhanh, đến phụ Phụng kỳ tướng quân Rõ Sự việc đại khái là như vậy Đêm qua sau khi truy sát hung thủ quay lại Ta thấy Đoạn Lam và Thường Bạch Xuân Hai người đó thần sắc không đúng Phu nhân của ta lại nằm ngất trên giường Quanh người chỉ còn lại nội y Hai người này chắc chắn là đồng bọn của Hạc Tiên Chắc chắn họ là hung thủ Đại lý tự sáng tối E rằng không phá được vụ án này Trương Đại Nhân E rằng trong này có chuyện hiểu lầm án ký hôm đó có rất mê hồn Phu nhân ngất chắc chắn có liên quan đến cái đó Thật là giỏi tìm cớ Ngươi tưởng bổn quan là một người ngu ngốc để ngươi tùy ý chơi đùa sao Trương Đại Nhân Phi Tuyết Trương Đại Nhân Hạ quan quản không nghiêm thuộc hạ Tùy ý Trương Đại Nhân xử phạt Đoạn Lam đâu Đại Nhân Đại Trung Chính đang đưa hắn qua đây Ta là lý nghiêm của hình bộ quan vệ bình của hình bộ Trần Lễ ở đâu Tìm ông ấy có việc Đại lý tự Khanh Trần Lễ không biết hai vị Đại nhân Giá Lâm không tiếp đón từ xa Mong hai vị lượng thứ Không sao, không sao Hình bộ thượng thư đại nhân phân phó Hai người chúng tôi chính thức tiếp quản vụ án hạt tiên Làm phiền Trần Đại nhân đem hết những tài liệu liên quan Chứng cứ, thi thể, đồng phạm Và tiến độ điều tra Báo cáo hết cho chúng tôi Còn nữa mượn luôn chỗ làm việc của ông Phá án trong hai ngày Chia sẻ ô lo cho hoàng thượng ngay lập tức những người không có phận sự rời khỏi đây ngay, không ai được tùy ý vào trong phòng này. Người vi phạm sẽ xử lý như đồng phạm. Trường đại nhân, đoạn lam đang ở đâu? Đoàn Tùng Sư huynh đợi một chút Trường đại nhân đang có việc Đoàn Tùng Sư Trường đại nhân tại hạ có chuyện bóng báo Đoạn Lam Chính là tại hạ Đại nhân Trần Đại Nhân như vậy là có ý gì Đây Người giết Dương chủ bộ trước Sau đó giết Trương Phu Nhân Chứng cứ đầy đủ Không còn nghi ngờ nữa Cái gì cái gì mà chứng cứ đầy đủ Trần Đại Nhân, này mà nói đi Vật chứng lục soát được nhà ngươi Hai cổ thi thể dương chủ bộ hồng tụ cô nương Chứng cứ rành rành Nhân chứng thuộc hạ trương gia nhìn thấy Ngươi và thường bịch xuân lén lúc vào phòng của trương thị Hơn nữa chúng tôi đã chuẩn bị dán lệnh truy nã Đây là hiệu suất Trần Đại Nhân Ngài nói đi tại hạ bị quan Tại hạ là người phá án mà Hoàng Đại Nhân Hoàng Đại Nhân Tên háo sắc này không cần đích thân ngài động thủ Hạ quan áp giải hắn xuống nhà lao Đi Ông đại nhân nhẹ thôi nhẹ thôi Có mắt nhìn Có tiền đồ Đoạn Lam Quỳnh làm gì vậy bỏ đau xuống Đoàn Tùng Sư đừng có làm loạn Các người đừng có qua đây Đoạn Lam ngươi đừng có làm bừa Đoạn Lam ngươi muốn cái gì Đừng ép ta Còn tiến lên ta giết cô ta đấy Ta thực sự sẽ giết cô ta đấy Đoạn Lam ta khuyên huynh đừng có làm loạn Giết chết ta huynh cũng không chạy thoát Đoạn Lam ngươi muốn cái gì Nhanh bỏ phi tuyết ra Ngươi muốn làm cái gì Thả cô ta ra Cẩn thận đau không có mắt Tội chồng thêm tội Nếu người còn tiến tới Ta thực sự giết cô ta Đoạn Lam hai vị đại nhân đều đến rồi Ngươi còn không nhanh tay chịu trối Đại nhân không sao chứ Ô Dương đại nhân không sao chứ Đừng qua đây Vì Tuyết à cô không sao chứ Ô Dương đại nhân Đại nhân tay của ta Có phải cô bị thương rồi không còn không nhanh đuổi theo Tránh ra tránh ra đi Đừng có chạy Đứng lại Đứng lại cho ta Không được chạy Đứng lại Dán cái gì vậy Đây là tội phạm giết người đó 520 lạng bạc, thưởng 520 lạng bạc Ngươi làm cái gì vậy? Thưởng 520 lạng bạc Sao người này lại giống Đúng vậy, quá giống luôn Đúng đó, không phải hắn chứ Đúng là hắn, chính là hắn rồi Chính là hắn Không sai được đâu Sao lại dễ xấu như vậy Cậu xem xem làm gì có ai giống như vậy Chỗ nào giống chứ Đừng có chạy Đừng để hắn chạy 520 lạng bạc đó Đáng giá 520 lạng bạc đó Đuổi theo Đừng chạy Không được chạy Đại sự không tốt Ngươi bị ác quỷ đeo bát rồi Trong vòng 3 ngày tất có quà đổ máu Vậy phải làm sao 12 văn tiền Đảm bảo gặp dữ quá lành gặp nạn thành mây Này Đứng lại Đừng có chạy Mau mau mau đi thôi Đi đi tránh ra Đừng có chạy cứ chạy ba Đứng lại Tiền của ta Tiền của ta Tiền của ta Tôi không chạy được nữa rồi Đứng lại Đứng lại nào Ta chính là kẻ lừa gạt giang hồ Ngài còn đem nhiều quan binh đến bắt ta Đừng có chạy Bắt lấy hắn Bên này Tránh ra đi Tránh ra Mấy người qua bên kia Những người khác theo ta Rõ Ngươi tưởng bọn họ bắt ngươi sao Không biết sĩ diện Bọn chúng bắt ta đó Ngài cũng làm quan Sao bọn họ lại bắt ngài Các ngài có mua hay không Không mua thì đưa ô cho ta Đồ nữ nhân dùng Ta còn phải buôn bán Trả cho cô đấy Cô nương hai văn tiền gặp nạn quá may Gặp hung quá kiết Ta không có bói Ta không bói Hai dân tiền gặp dữ quá lành Nhanh đưa ô cho ta Gặp nạn quá may Gặp hung quá kiếp Hai dân tiền Gặp dữ quá lành Thật sao Thật trăm phần trăm Gặp dữ quá lành Dừng Người đâu Người đi đâu rồi Đúng đó người đâu vừa nãy còn ở đây mà Bên đó đuổi theo Nhanh đừng chạy Đừng chạy Bình gia Bình gia à Các người bắt nhầm rồi rồi Tiểu Như là kẻ bối toán thôi Tiểu Như là kẻ bối toán thôi mà Bỏ Tiểu Nhân ra đi Tiên sinh Là phiền tiên sinh bói cho ta một quẻ ờ, Mời tiên sinh nói Ta đang tìm một người ờ, Là nam hay nữ Là nam Khoảng 25-26 Tướng mạo như thế nào Ngũ qua cũng coi là đứng đắn Cái này ờ, Theo miêu tả của tiên sinh Bói cho ngài một quẻ vậy Hướng người đó chạy có thể là Bên kia Nói bậy Ta vừa từ bên đó qua đây Sao có thể ở bên đó được Vì tiên sinh này bối toán Tin thì tin không tin thì thôi Đa tạ Tiên sinh, tiên sinh à Còn có chuyện gì tiên sinh Tiền công Đa tạ, đa tạ Không cần đa tạ Tiên sinh Ta thấy người thật là quen mắt Rất quen mắt hằng năm ta đều ở đây loại trừ âu lo giải quyết khó khăn cho mọi người Người tôi bói cho 500 năm trước Kinh thiên lập địa thành quỷ Nó không chừng tiên sinh đã từng chiếu cố việc làm ăn của ta Tiên sinh vẫn luôn coi bói ở đây sao Lý đại nhân Lý đại nhân Đoạn làm hắn chạy qua bên kia rồi Còn không bao đuổi theo Được Đoạn Lam Đoạn Lam Trần Đại Nhân Trùng hợp vậy Đứng im Đi đại nhân Đây đưa đi Trần đại nhân à ta bị quan Trần đại nhân Việc này không được đâu ta bị quan mà Lý đại nhân ta bị quan mà Trần đại nhân Đại nhân ngài thực sự bắt nhầm rồi không phải ta Trói lại Ngươi không quen ta sao Đại nhân à Quý danh của đại nhân là Phí lời Phí lời đại nhân Tiểu nhân quả thật bi quan Tiểu nhân nói với ngài Dương phu nhân kia là hiềm nghi lớn nhất Những loài cây ở trên cửa sổ nhà họ Là dược liệu của hạt tiên Tiểu nhân chỉ là thư sinh Tay trói gà không chặt Làm sao là hải tặc được Còng tay hắn lại Bắt nhầm người rồi Nhanh lên đi Đại nhân ngài thực sự bắt nhầm người rồi Đi Vào trong đi Không phải Thân phận của ta không phải các người không biết Ngoan ngoãn đi Đây không phải là đoạn công tử sao Sao ngươi cũng vào đây rồi Ngươi đừng vui mừng quá sớm Bọn họ coi chúng ta là đồng bọn Chúng ta bây giờ là người cùng chiến tuyến Ngươi không chạy được Ngươi cũng không động được vào ta Nếu như ngươi đã vào đây rồi Không nghĩ đến việc ra ngoài Vậy ta sớm muốn được ra ngoài Thứ cho thượng bổ nói thẳng Lần này đoạn công tử muốn tự mình chứng minh trong sạch Sợ là rất khó Sao thế Ta có thể ra ngoài à Đồ ăn của đại lý tự xem ra không tồi Trường đại nhân nói rồi Ngày mai hỏi cung Làm cho các người chút đồ ăn ngon Ngày mai hỏi cung Có đồ ăn ngon còn không mau ăn Ngày mai hỏi cung Phi tuyết tỷ Qua qua Nghe nói công tử nhà ta xảy ra chuyện rồi Sao vậy không dụ vừa đi vừa nói Nào Tiểu Nhân đi hỏi thăm mấy nhà Phát hiện Dư Chủ Bộ và Thường Bịch Xuân trước đây là bạn bè Nhưng không biết vì nguyên nhân gì sau đó trở thành kẻ thù Dư Phu Nhân và Thường Bịch Xuân từng có tình cảm Cuối cùng lại đi theo Dương Phủ Cả Lam Điền ai cũng biết chuyện hạt tiên Dương Chủ Bộ và Thường Bịch Xuân đã từng bái hạt tiên học võ Hạt tiên chỉ nhận Thường Bịch Xuân Còn có Lam Điền cũng xảy ra mấy vụ án cưỡng hiếp Chỉ là không có lệnh bài của hạt tiên Nhanh nhanh nhanh nào Là đại hay tiểu Ta bốn văn Nào Ta theo Nhìn đi Ta giúp ngươi mò một lần đại Hôm nay dẫn khí không tồi Ai thắng người đó mời cơm Phi Phi bổ đại nhân Thông minh một chút Đừng để người có hình bộ vào đây Đa tạ phi bổ đại nhân Cầm chia nhau đi Nhanh đi Dọn vào Lần trước một lần ta đánh ba người Thật hay giả vậy Một lúc đã đánh gục bọn họ Vậy sao huynh lại vào đây Có phải đánh chết người không Hai người họ nhốt chung một nhà lao Hai bọn họ thông đồng Ai là người chịu trách nhiệm Phi bộ đại nhân Hình bộ sắp xếp giúp chung với nhau Tiểu nhân cũng không dám làm trái chủ trương đi chìa khóa đây Ta chia phòng cho bọn họ Người của hình bộ hỏi Thì nói là chủ kiến của ta Đa tạ phi bộ đại nhân Hai người ra ngoài trước đi Ta có lời muốn hỏi họ Ở yên đó Đi Không cần Công tử, ta nhớ người, ta cũng nhớ ngươi Nhỏ tiếng thôi, đều là mấy người phụ nữ kia hãm hại công tử Đáng đời tin dương chủ bộ kia, trên tay toàn vết chai Buổi tối sợ rơi một tầng da cô ta Toàn là vết chai, được rồi được rồi, các người nhanh thay quần áo đi Được Được rồi đi, đợi một chút Công tử Được rồi, nhanh lên đi Công tử à Nhanh lên đi Nhanh lên Phi bộ đại nhân Phi bộ đại nhân Mỗi người các ngươi thông minh một chút Người bên trên không có não Các người không nên không có não đúng không Tiếp tục chơi đi Đã tạ phi bộ đại nhân Tiếp tục chơi đi Chơi đi Cô làm sao vậy cô làm sao Thu hoạch tương đối phong phú Thường Bạch Xuân không phải hạt tiên Ta hỏi hắn mấy tình tiết gây án trả lời hoàn toàn sai Chính là hắn gánh tội thay cho người đàn bà Dương Niệm qua kia Hơn nữa Dương chủ bộ khả năng là giả chết ừ. Vậy cổ thi thể kia Chắc là hạ nhân của nhà bọn chúng Lần trước khi ta đến Dương Phủ nhìn thấy một thằng nhóc Nhìn thì không giống hạ nhân Thi thể ở đâu rồi Ở phòng xác của tài lý tự Đi xem đi Không biết hai vị đại nhân có gì dặn dò Đêm nay hỏi cung Ngày mai quay về hình bộ Ở đại lý tự thẩm vấn Đại lý tự Khanh sao có thể không có mặt ở hiện trường Việc này gan lớn lắm Đại lý tự tự ý thả người Tội danh không nhỏ đâu Hai vị đại nhân khai ân Đêm nay tại hạ nhất định bắt đoạn Lam về quy án Thánh thượng cần là hung thủ Nhưng không nói hung thủ là ai Trần Đại Nhân Ông có thời gian một đêm để tìm đoạn lam Sau khi trời sáng Hắn <laughs> Chính là đoạn lam <laughs> Tay trái hắn có vết chai Bãi da có vết thương Cổ tay và cổ chân đều thô to Ta đoán chắc hắn không phải Dương Chủ Bộ Nếu như đoán không sai Tên nhóc hôm đó chính là Dương Chủ Bộ Tên nhóc Đúng Đi Đến nhà Dương gia Tìm bên kia xem có không Âu Dương Phi Tuyết đâu Thuộc hạ không biết không được nữa Đại Trung Ngươi chia người thành bốn đội Lục soát bắt Đoàn lam về đây Đội tuần tra canh phòng nghiêm ngặt Và đặc biệt chú ý đến dương phủ Rõ Xuất phát Xuất phát Phi bộ đại nhân Ngươi làm gì vậy Tại hạ, tại hạ đi tẳng bộ Ngươi xem ngươi thành cái bộ dạng gì Dân dân, phi bộ đại nhân Bình thường ta dạy ngươi thế nào Nuôi binh ngàn ngày, rụng binh một giờ Ngươi báo đáp triều đình như vậy sao Lộn xộn bừa bộn Dân, cho dù bây giờ đoạn làm ở đây Ngươi bắt được hắn không Thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ biết sai rồi Quay về nghĩ cho kỹ đi Dân, phi bổ đại nhân, đứng im Phi bổ đại nhân, ta bảo ngươi quay về kiểm điểm lại Rõ phi bổ đại nhân Bạn Lam Đoạn Lam Đoạn Lam Xuống đây Xuống đây đi Quynh thật lợi hại Đi nhanh Chúng ta đi đâu Cuốn sách này viết đầy các phương thuốc Bên trong còn kèm một bức thư Viết cái gì? Viết đạo thuật gì đó Quên tự mình xem đi Quá ra Dương chủ bộ sinh ra đã có bệnh không tiện nói ra một vị đạo sĩ đã dạy hắn một loại thuật thái âm bổ dương Quá ra những người trước đó đều chết như vậy Tiếp tục tìm Tìm sách liên quan đến đạo sĩ Bên trên viết gì vậy Bên trên viết Đại lý tự phá án Danh chống mở cửa Hỏng rồi đi nhanh lục soát cho ta Làm gì Hôm nay hưng thịnh nhất là ngày tốt nhất Dương Chủ Bộ Thái âm bỏ Dương Nội dung bức thư thứ hai là vậy Và Dương Chủ Bộ đêm nay làm phép như thế nào Chúng ta tìm được nơi Dương Chủ Bộ làm chuyện đó Nhất định sẽ tìm được Dương Chủ Bộ Tìm thế nào Mượn tuổi thọ ông trời chắc chắn là ở phía đông Địa hình tương đối cao Nhanh lên, nhanh lên Ở bên kia Tử ý thả phạm nhân là trọng tội Khoanh tay chịu trói đi Bắt lại cho ta Đi nhanh Đuổi theo cho ta Đứng lại Bọn họ đã làm gì vậy Người ở giữa kia muốn kéo dài tuổi thọ Nhìn thấy người ở giữa kia chưa Hắn chính là Dương Chủ Bộ Quá ra hắn đóng giả thành gia đình Bên cạnh người này không có thị vệ Hắn lấy xuống là xong rồi mà đúng không Người nào dám tùy ý xong vào nơi chủ nhân của Tàm Pháp Sư Bọn họ là người của Đại Lý Tự Đại Lý Tự bắt lấy hắn Trục Nguyệt bảo vệ đoàn Lam Đại trung Âu Dương đại nhân Dương chủ bộ mới thực sự là hạt tiên Người đâu Bắt hết người lại Só Chúng ta đi Đứng im Đứng im Đứng lên đi Đứng im Đứng im không được động Đi nhanh lên Vẫn là bị các ngươi phát hiện Như phu nhân đáng thương Cô ta là chính thức của ngươi Ngươi sao lại đối xử nhẫn tâm với cô ấy như vậy Bởi vì con tiện nhân này Làm hỏng việc tốt của ta Ngươi vẫn luôn muốn hại Thường bịch Xuân Mà cô ta là vì ngươi làm hung thủ <laughs> Chuyện của thiên hạ thật thú vị Trộm lừa chỉ là trộm lừa Cắm cây chỉ là cắm cây Hành vi độc ác như vậy sẽ gặp báo ứng Hành vi độc ác Chỉ là thiên đạo bất công mà thôi Như đại nhân Ngài thực sự không biết xấu hổ Ngươi đang làm, trời đang nhìn Ngươi không sợ bị sát đánh sao Nói cái gì Ông trời thực sự đang xem sao Ta từ nhỏ tính cách yêu đuối Đều là người khác bắt nạt ta Sau khi lớn Những người bắt nạt ta đều sống vui vẻ giàu có Mà ta Nhiễm bệnh khó nói Số mệnh ngắn ngủi Những điều này là người nói Người đang làm trời đang nhìn sao Ngươi chỉ vì trong lòng quán hận Thì có thể tàn sát người vô tội sao Ngươi nói đúng Trong lòng ta đương nhiên quán hận Ta hận ta tại sao không sớm ra tay độc ác giết chết bọn chúng Cung Nguyễn tin bọn họ Các người nhìn thì có kẻ vô tội Nhưng theo ta Bọn họ đều tội ác tày trời Bái kiến cung đại nhân Bái kiến cung đại nhân Được miễn lễ Miễn lễ Tham kiến hai vị công tử đi Ta từ nhỏ thân thể yếu ớt Ông trời muốn ta chết sớm Đáng tiếc ta miệt mài đèn sắt Cuối cùng dân võ song toàn Ba năm trước Cuối cùng cũng đổ một chức quan Nhưng ông trời lại sắp xếp bên cạnh ta một khắc tinh thường mịch xuân Từ nhỏ đã đè ép ta khắp nơi Đến kinh thành thi Lại chặn đường làm quan Gặp quý nhân của ta Như công tử Ở đây còn có khách quý Mời đi sang bên kia Hai người uống nhiều một chút Lâu rồi không gặp Nói cái gì mà tìm lối cho ta Cô không phải lấy ta làm nền Làm đối bật lên sự cao minh của hắn Nào, trư đại nhân hôm nay phải uống nhiều hơn đó Nào, mời công tử Mong Hạc Tiên nhận hai đồ đệ Ngươi về trước đi Ngay cả tên Hạc Tiên đạo tặc kia Cũng coi trọng hắn Không phải ta Tài vốn gần đất xa trời Nhưng suốt cuộc làm mệnh chưa tuyệt Gặp một vị đạo sĩ Dạy ta thuật thái âm bổ dương Miễn cưỡng nối mệnh Từ lúc đó Ta đã lập lời thề biến cung gia và trương gia Thành công cụ nối mệnh dùng mê hương thuốc tình của tay giật Khiến bọn họ bị dục vọng hành chết Vô liêm sĩ Đừng xúc động Vì vậy chàng mới cưới thiếp Cũng là vì báo thù thường Bạch Xuân Có phải không Thường Bạch Xuân vẫn luôn kiêu ngạo Không ngờ được ba năm trước thi trượt Từ đó thất bại không giật dậy được Ta lấy người phụ nữ hắn yêu nhất Có gì không ổn phải rồi Ta còn phải cảm ơn cô Cô biết tất cả những gì của ta Vẫn luôn giúp ta Ta vẫn không quên nói với cô Người ta muốn đối phó Chính là người yêu cũ của cô Thường Bạch Xuân Kịch khốn kiếp Nhanh bỏ hắn ra Dương chủ bộ Ta khuyên ngươi đừng làm loạn Âu Dương đại nhân Đợi chút đợi chút Dương chủ bộ đao kiếm không có mắt Ta và ngươi trước đây không thù không oán Chỉ giúp đại lý tự phá án Tiểu sinh còn có một chuyện không hiểu Ngươi và Thường Bạch Xuân đều là khách quen của Hồng Tụ Ngươi giết Hồng Tụ Cô ta cười ngươi không được sao Im bị cho ta Người phụ nữ dông ân bội nghĩa nhà cô Năm đó ta cứu cô một mạng Ta phải cô giả giờ đi câu dẫn Thường Bạch Xuân không ngờ cô ta lại có cảm tình thật với hắn Thứ cô ta không nên nhất Là dụ người đến phủ của ta Muốn người đến điều tra ta Có điều người điều tra rất tốt Nếu như người điều tra được cái gì Lại hướng toàn bộ lên Thường Mịch Xuân Nếu như người không tra được cái gì Vậy thì ngươi chính là hung thủ Ngươi đã bị phi tuyết đại nhân điểm tuyệt rồi Có biết chưa Nguy hiểm Đừng Tài mọn của cô Mà tưởng có thể khống chế ta sao Đoạn Lam Ngươi bắt được ta thì có tác dụng gì Người phải chết Đều phải chết Thứ ta muốn ta cũng đạt được Dù sao ta cũng sống không được lâu Hôm nay ta sẽ để ngươi bồi tán Thái thượng lão quân lập tức tuân mệnh Không phải ta nói rồi sao Ngươi đang làm trời đang nhìn Hành vi độc ác sẽ gặp báo ứng Đi chết đi trung phủ đầu ta có chuyện muốn nói với Dương Niệm qua Đi Sở Dương Niệm qua Cô mặc dù không biết tình hình Có điều dựa theo luật của triều đình Giữa vợ chồng mà bao che tội lỗi của nhau Đều không tránh được cảnh tù ngục Điểm này cô yên tâm Thường Bạch Xuân chắc không biết âm mưu của Dương chủ bộ Hắn ở trong ngục tự xưng là hạt tiên Là tôi làm Quay về giúp tôi một chuyện Trả lại sự trong sạch cho hắn Đợi việc này qua đi Nếu như cô không muốn làm Dương Phu Nhân Còn có một người suy tình đang đợi cô Hai người có thể bổ sung lại thời gian đã mất trước đây Thể tái hợp với nhau Chuyện đã đến nước này Ta không còn mặt mũi để gặp hắn Chắc là hắn cũng không muốn gặp ta à, Thật là một đôi quyên ương mệnh khổ Được rồi Đây là bài thơ lục soát được trên người của Thường Mịch Xuân khi bị bắt. Mở ra xem đi. Đại nhân à Công tử nhà tại hạ trong sạch Đại nhân công tử nhà ta không có giết người mà Công tử nhà ta thật sự không có giết người Cậu ấy nhất định tìm được hung thủ thật sự Không sao Không tìm thấy hung thủ thật sự Không phải ở đây rồi sao Đều là lừa dối Đã nói là hôm qua sẽ tìm thấy hung thủ thật sự Trời sáng rồi còn chưa thấy về Quay qua Công tử Ra đây đi Hung thủ Ngươi là ai Ta Đoạn Lam Mặc lên y bộ y phục đêm Đuổi bằng một trái tim xấu xa vì xấu phải nhân trời tối Ban ngày giả giờ hơi mệt Trời tối trời tối Ai có thể nhận ra ta là ai